valid life. Orang akan semangat alami. apa orang kita ni hama

là ra chỉ về cái đó nó nó chỉ ra con đi rồi không ạ dạ. Thank you. Aliás, vamos lá, vamos fazer uma Sili. Semana Sili, semana. Semana Sili, semana Sili, semana Sili. 哦吼哦吼哦！啊那个蛋，那个狗鞭，我给你吃吧，那个狗鞭。啊！哈哈哈哈哈！啊！就这些。

Ikaw mo, ikaw mo, ikaw mo, ikaw mo, ikaw mo, ô đi xem tí lê đăng bố bà là ô ra lê ô ra lê bà là ô con xem tí là bác bố bà là ô Thank you.